sữa dưỡng thể trắng da Nivea với bốn loại dâu tây thiên nhiên dưỡng da trắng khỏe rạng ngời. Mừng Nivea được công nhận sữa dưỡng thể trắng da được yêu thích hàng đầu. Nhận ngay món quà ý nghĩa từ